Xin chào các bạn à, Thời gian vừa rồi ấy, thì mình uh, nhận được rất cái nhiều cái um, cuộc gọi điện báo là cái điều hòa của nhà các bạn là bị uh, kém mát và um, yêu cầu bên mình uh, cho thợ đến để uh, để kiểm tra và bơm ga điều hòa nhưng mà thực ra cái lý do bơm cái việc bơm ga điều hòa ấy nó là một trong những cái lý do rất là nhỏ để làm cho cái điều hòa của nhà các bạn là nó bị uh, bị kém mát còn cái lý, bình thường cái lý do căn bản ấy là cái điều hòa nó bị kém mát ấy là do do một số nhà là ít bảo dưỡng hoặc ít vệ sinh cái điều hòa thì ờ, cái cái việc mà ít vệ sinh ít bảo dưỡng thì nó dẫn đến là cái điều hòa của nhà các bạn nó bị bị bẩn bị bụi nó bám vào dẫn đến là cái dàn lạnh hoặc là cái dàn nóng sẽ không tản được nhiệt điều hòa này các bạn cần phải vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên theo cái theo cái khuyến khuyến nghị của các hãng ấy, thì là với cái điều hòa gia dụng này điều hòa dân dụng này thì là các bạn phải vệ sinh à, hai hai lần trong một năm vào đầu cái mùa các bạn sử dụng và cuối cái mùa các bạn sử dụng thì đối với cái dòng điều hòa mà hai chiều thì các bạn còn phải vệ sinh nhiều hơn bởi vì nó cái tần suất sử dụng nhiều hơn đây ví dụ như cái điều hòa này thì um, um, bây giờ uh, mình sẽ mở ra để cho các bạn xem uh, tại sao mà lý do nó bị kém mát đây các bạn có thể nhìn thấy là hai cái tấm lưới lọc này nó gần như nó bị ờ, bị bụi bụi nó bám hết vào cái phần này thì dẫn tới là cái cái không khí nó không để đi được qua cái tấm lưới này để nó vào cái cái dàn lạnh và từ cái dàn lạnh ấy thì cái cái quạt nó sẽ không thể thổi được cái hơi lạnh ra ngoài thì dẫn tới là nhiều nhà nó bị bám quá nhiều vào cái tấm lưới lọc này nó bị kín chặt luôn thì cái cái dàn lạnh của các bạn ấy khi mà cái làm hơi cái uh, ga lạnh nó đi vào thì nó sẽ làm lạnh cái cái uh, cái tấm giàn này và sẽ cái cái hơi gió sẽ từ cái quạt nó thổi từ cái tấm da lạnh này thổi thổi ra thì khi mà cái cái tấm lưới này nó bị bịt kín thì cái hơi thì cái không khí nó sẽ không không đi qua được vào đến cái giả lạnh này dẫn tới là cái cái quạt của các bạn vẫn chạy nhé cái quạt của các bạn vẫn chạy nhưng mà trên thực tế thì cái cái hơi lạnh nó sẽ không thổi ra được đây là cái nguyên nhân dẫn tới là lý do tại sao mà cái điều hòa này các bạn vẫn hoạt động nhưng mà nó lại không thể mát mà trong khi đấy thì cái ga điều hòa thì nó vẫn đến kiểm tra thì cái ga nó vẫn đầy đủ bình thường đấy. đây các, các bạn đây là cái tấm lưới thôi nhé đây các bạn <coughs> mình sẽ cho các bạn xem cái cái quạt này này đây các bạn có thể nhìn thấy các cái bụi và cái mốc này ở cái cánh quạt này đấy. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy cái mốc mốc nó bám vào cái cánh quạt này thì dẫn tới là cái cánh quạt nó hoạt động nó cũng bị kém đi và cái phần phía trên giàn lạnh này khi mà bị bịt kín phần phía trên này cái tấm lưới lọc nó bị bụi nó bịt kín vào thì cái hơi lạnh nó sẽ bị động ở đây hơi lạnh nó sẽ bị giữ ở đây và dẫn tới là cái hiện tượng là nhiều nhà do bụi quá dẫn tới là cái giàn này nó bị bị bó giàn tức là cái băng tuyết nó sẽ bị động ở đây và nó sẽ không thoát được cái hơi lạnh ra ngoài này ra ngoài cái cửa quạt này đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái dàn nóng nhé đây còn đây là cái dàn nóng các bạn nhé dàn nóng thì các bạn nhìn thấy đây đây sau một uh, thời gian sử dụng này thì là cái uh, cái tấm uh, tản nhiệt này nó sẽ bị bụi như này Đấy, nó sẽ bị bụi như này nó bám vào cái khe tản nhiệt như này đây đấy các bạn có thể nhìn thấy khi mà bị bám bụi vật, ừ, bám bụi nhiều ấy, thì cái tấm tản nhiệt này nó sẽ không tản được cái nhiệt ra thì cái quạt nó sẽ không thổi được cái hơi vào, ra đây các bạn nhìn đây đấy thì à, nhiều nhà nó còn bị bịt kín cơ đấy dẫn tới là nó sẽ không thoát được cái cái hơi nóng ra bên ngoài thì là dẫn tới cái cái giàn nóng nó sẽ không tản được cái hơi nóng ra và cái khi mà cái giàn nóng nó không tản tỏa được cái nhiệt ấy ra không giải được cái nhiệt đấy thì nó dẫn tới là cái điều hòa của nhà các bạn nó không thể mát được thì ờ, đấy là cái ờ, lý do cơ bản nhất mà mình ờ, muốn giới thiệu với các bạn đây lý do tại sao mà cái điều hòa này các bạn sau một thời gian sử dụng thì nó kém mát và mặc dù khi mà kiểm tra cái cái ga ga máy thì vẫn hoạt động bình thường ga vẫn đầy đủ nhưng mà cái điều hòa nó bị kém mát thì đấy là cái lý do căn bản nhất mà dẫn tới cái điều hòa của nhà bạn nó bị kém mát đấy là cái dàn nóng nó bị bụi bẩn và cái dàn lạnh cũng bị bụi bẩn dẫn tới nó không thể tản được cái nhiệt ra dàn nóng thì nó không tản được cái hơi nóng và cái dàn lạnh thì nó không không thổi được cái hơi lạnh ra bởi vì nó bị bịt kín bởi các cái tấm tấm lưới lọc thì uh, trên đây là một ừ, trên đây là cái lý do căn bản nhất mà dẫn tới là cái hiện tượng là điều hòa của các bạn nó bị kém mát cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại